lần đi khỏi nơi này anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi mình có thể quên hết đi vì em không muốn trở thành khiến anh cứ nhớ thương khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời và em tự biết rằng mình là có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái nay đường vội cảm từ một trái tim đang khúc về